Xin chào các bạn đến với kênh Hiếu Lan TV. Thì trong clip ngày hôm nay, mình xin chia sẻ với các bạn một cái trang web để chúng ta xem quảng cáo, để chúng ta kiếm những cái đồng ad, chúng ta gọi là đào ad các bạn, đào ISK. Giá đồng ad thì nó dao động ở mức là 0.04 cho đến 0.08. À, nó biến động hàng ngày các bạn. Đấy như thời điểm mình làm clip thì giá đang là 0.046 1178 một đồng ISK một ngày chúng ta xem quảng cáo thì chúng ta kiếm thấp nhất được 250 đồng ASK có những uh, hôm đấy, mình đã kiếm được uh, trên 1.000 đồng ASK một ngày thì uh, mình lấy con số trung bình là 250 AS một ngày thì bạn sẽ kiếm được khoảng uh, 1 đô la tương đương với khoảng độ 20 đến 4 25 000 đồng tiền Việt Nam một tài khoản sau khi mà chúng ta đã vào cái trang ờ, permission.io thì chúng ta sẽ tiến hành đăng ký bằng cái ấn vào nút ờ, sign up này đăng ký đây mình đang để tiếng Anh nhé sau đó chúng ta nhập vào cái email chúng ta cần ờ, đăng ký Đấy, chúng ta nhập cái email của chúng ta vào rồi chúng ta nhập cái mật khẩu chúng ta cần tạo lưu ý là có chữ thường chữ hoa các bạn nhé và một ký tự đặc biệt Đấy, phải có ký tự đặc biệt Đấy. thì à, các cái mục mà nó kiểm tra này nó xanh tích màu xanh hết như này là được bạn nhé còn nếu mà nó có một cái chỗ nào tích đỏ thì chúng ta là chưa thành công Đấy thì nó tích xanh hết thế này thì có nghĩa là mật khẩu chúng ta là ok ổn chúng ta sẽ bắt đầu ấn vào sign up đăng ký rồi sau khi chúng ta đăng ký xong thì nó sẽ hiện ra một cái màn hình để chúng ta cài đặt cái à, QR code các bạn Đấy, QR code ờ, của cái ờ, Google Athens tức là cái là một cái ứng dụng để quản lý cái mã bảo mật của chúng ta đảm bảo là khi chúng ta à, có bị à, lộ tài khoản và mật mã thì chúng ta cũng không bị mất cái nick à, ad này nhá đấy bảo mật rất là tốt thì à, chúng ta sẽ dùng một cái điện thoại khác chúng ta chụp lại cái mã này để chúng ta lưu lại các bạn nhé chứ à, chúng ta chụp màn hình thì nó sẽ không cho đâu sau khi chúng ta đã chụp được cái mã của cái trang uh, ờ, permission này lại rồi chúng ta sẽ tiến hành ra chúng ta tải cái phần mềm Google Adsense đấy để chúng ta sử dụng khi uh, chúng ta đăng nhập đấy, chúng ta đánh chữ Google Adsense chúng ta cài đặt rồi sau khi cài xong rồi chúng ta sẽ mở cái ứng dụng Google Adsense ra chúng ta ấn vào bắt đầu chúng ta ấn vào chữ quét mã QR và chúng ta dơ điện thoại vào cái màn hình cái điện thoại mà chúng ta vừa chụp vào nãy là, là thì nó sẽ lấy cho chúng ta được cái mã Google Authent của chúng ta đây Đấy, thì chúng ta lưu ý này cứ một cái vòng quay này của nó nó sẽ ra một cái mã mới chúng ta copy cái mã này chúng ta quay lại cái trang à, permission mà chúng ta vừa đang đăng ký dạo đây chúng ta ấn paste dán cái mã Authent vào chúng ta ấn vào cái nút mũi tên này tiếp tục rồi chúng ta lại tiếp tục chụp lại cái mã này các bạn nhé chụp lại cái mã này đây là cái mã cây cái mã ví của chúng ta sau này chúng ta dùng để khôi phục này nó ghi rõ này chúng ta cũng phải chụp lại các bạn nói chung những cái gì liên quan đến cái tài khoản thì chúng ta lên sao lưu các bạn ạ đấy, chúng ta lên sao lưu lại rồi chúng ta vào lúc là tôi đã đọc này đấy bạn nào và chúng ta đã lưu lại này cốt này, này. đấy ta một mũi tên rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành đăng ký tài khoản để kiếm những cái đồng áp tại trang uh, à, permission.io chúng ta vào tiếp tục Đấy, thì uh, trang web đã gửi cho chúng ta một cái à, email để chúng ta xác nhận chúng ta tiến hành mở cái mail lên để chúng ta kích vào cái à, mục uh, xác nhận cái email của chúng ta là chính chủ đó very này do email address này Đấy, chúng ta bấm vào chúng ta chọn mở bằng Google Chrome với Watson chính thức đăng ký xong thì nó sẽ hiện ra cái mục uh, ờ, corporate này Đấy, để chúng ta tiến hành uh, ờ, KIC tức là chúng ta sẽ đưa cái chứng minh nhân dân của chúng ta cộng với một cái hình ảnh chúng ta cầm chứng minh nhân dân lên để chúng ta xác nhận là đấy là chúng ta là chính chủ thì ờ, đấy là cái bước tiếp theo để chúng ta có thể rút được tiền thì chúng ta phải xác minh được ờ, cái IC phải xác minh được cái danh tính của chúng ta còn trong cái clip ờ, đầu tiên này thì mình đã hướng dẫn cho các bạn xong cách ờ, đăng ký tài khoản và chúng ta đã nhận được 100 ad đầu tiên và hàng ngày thì chúng ta sẽ tiến hành à, xem quảng cáo à, xem quảng cáo thì ở ngoài trang chủ nó sẽ có 5 cái quảng cáo À, xem hết năm quảng cáo này thì chúng ta sẽ ấn vào cái mục là Zero Store này để chúng ta kiếm thêm Đấy, chúng ta kiếm thêm thì các bạn lưu ý trên cái trang này thì nó có rất nhiều danh mục rất nhiều sản phẩm chúng ta lưu ý chúng ta xem theo thứ tự các bạn nhé chúng ta không nên xem nhảy góc. đây các bạn ấn vào ba cái gạch này thì các bạn sẽ thấy có rất nhiều danh mục sản phẩm à, trên là ờ, electric là ờ, các danh mục điện tử clothing là các sản phẩm về quần áo su là giày dép là ờ, beauty là làm đẹp chẳng hạn đấy thì chúng ta ấn vào cái mục electronic này đấy, thì nó sẽ ra rất nhiều mục như là máy tính màn hình này tivi máy chiếu máy in đấy thì trong cái mục máy tính thì nó lại có rất nhiều mục nhỏ khác đấy, như là chuột bàn phím đấy. Đấy, rất nhiều đấy, thì ví dụ như mình ấn vào nút chuột đây Đấy. chốt phím này Đấy. thì nó sẽ ra được các cái mục quảng cáo như này Đấy. thì các bạn xem cứ lần lượt thứ tự nhá mỗi một ngày các bạn xem 15 sản phẩm Đấy. Đấy ví dụ mình bấm vào hình cái con chuột này và các bạn nhìn thấy nó có clip thì các bạn bấm vào clip xem còn nếu những sản phẩm nào không có clip thì sản phẩm đấy là không được có tiền các bạn đây ví dụ như sản phẩm này đây nó ra hình cái clip này và nó có chữ là watt n ơn này ASK đấy thì nghĩa là cái clip này sẽ trả chúng ta tiền đây thì mình bấm vào cho các bạn xem thử nhé bấm vào đấy thì mình sẽ xem cái quảng cáo này trong vòng là một phút một giây rồi sau khi chúng ta đã xem xong cái quảng cáo thì nó sẽ xác minh xem có phải là người xem không mình sẽ tích vào cái mục tôi không phải robot này à, tôi không phải người máy này đấy thì chúng ta sẽ làm theo hướng dẫn đây ví dụ nó bảo là tìm những vạch qua đường chúng ta bấm vào bấm vào xác minh Đấy, chúng ta sẽ đợi xem chúng ta được bao nhiêu ASK nó sẽ quay sổ số ngẫu nhiên từ 10 cho đến 9999 ASK Đấy, như vậy mình đã kiếm được 20 SK sau đó chúng ta sẽ kiếm được cái đồng ISK này xong rồi chúng ta lại ấn nút quay lại ra ngoài và chúng ta tiếp tục xem quảng cáo khác chúng ta lưu ý chúng ta sẽ xem các danh mục này các bạn phải nhớ nhé Đấy, chúng ta xem từ trên xuống dưới không xem linh tinh không xem nhảy góc đấy xong với bên đây rồi chúng lại sang bên đây chúng ta xem tiếp cứ đều đều như vậy và một ngày chúng ta xem 15 quảng cáo chúng ta kiếm trung bình được khoảng 250 đồng ISK trở lên như vậy là mình đã giới thiệu với các bạn à, cách à, đăng ký tài khoản um, permission cách à, xem quảng cáo một ngày chúng ta xem 15 quảng cáo và chúng ta cứ ờ, tích lại các bạn nhé đây như tài khoản của mình à, quảng cáo này chúng ta đã kiếm được 6.590 ad đấy thì uh, giá hiện nay là tương đối là ổn ở mức là không phải ờ, đấy như vậy là cứ uh, một ngày chúng ta kiếm được 250 à, ad trở lên thì trung bình chúng ta cũng kiếm được trên một đô la một ngày đấy. đấy với một tài khoản các bạn nhé thì chúng ta tích lại khi nào đủ 25.000 ad thì chúng ta sẽ được rút đấy, các bạn nhé các bạn lưu ý nhé 25.000 ad tức là min rút thấp nhất là 25.000 ad như vậy với uh, 2.000 25.000 ad mà chúng ta chia cho 250 thì tương đương với khoảng độ 100 ngày 100 ngày nhưng mà thực tế thì không đến 100 ngày đâu các bạn ạ nó chỉ khoảng độ ờ, hơn 2 tháng thôi là chúng ta đã đủ 25.000 ad chúng ta rút clip đến đây là cũng ờ, tạm dừng chúng ta sẽ gặp nhau trong clip tiếp theo của cái đồng ad này mình sẽ hướng dẫn các bạn ờ, cách kiếm thêm 300 ad à, khi chúng ta khai báo thông tin và chúng ta KIC để cho nó xác minh danh tính và chúng ta mới đủ điều kiện để rút tiền. Các bạn thấy clip hay thì hãy ấn nút like, subscribe và chia sẻ cho Hiếu Lan TV. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.